Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn Con cái là duyên hay là nợ Có một cậu thanh niên con nhà giàu Thấy cha mình chơi cổ phiếu quá mức Lớn tiếng với ông ta Ông không được để thu tiền của tôi Anh ta nói không sai Anh ta chính là người sau này kế thừa di sản của cha mình Số tiền mà người cha thu hôm nay Đích thực là tiền của anh ta Do vậy hữu nhàn mới là phú quý đích thực người đau khổ chính là những người cứ khăng khăng cố làm những việc mà năng lực bản thân của mình không thể thực hiện được vì vậy ngày ngày chỉ biết mơ tưởng đến tương lai chính là đánh mất đi hiện tại là chuốc khổ vào thân chúng ta mỗi ngày đều rất là bận rộn lao nhọc bận rộn suốt cả một đời tất cả đều là trả nợ cho thiên hạ cho cha mẹ cho vợ chồng con cái không còn một khoảng trống nhỏ nào cho sự tồn tại của bản thân bất chợt một ngày bình tâm ngồi lại chúng ta chỉ còn biết ngước mắt lên trời và hỏi rốt cuộc tôi là ai tôi vì ai mà vất vả tôi vì ai mà đầu tắt mặt tối rất nhiều người trong cuộc sống này suốt ngày cứ phải sống trong bận rộn tất bật chỉ vì người khác tất bật vì những thứ mới lạ nhưng lại chẳng bao giờ vì mình mà bận rộn chưa bao giờ tĩnh lặng ngồi nghĩ lại mình là ai trong cuộc đời này con người sống vì cái gì con người tìm kiếm điều gì trong vòng lao dịch do vậy có thể thật sự đạt tới hữu nhàn quả thật là không dễ đó mới chính là phú quý thật sự vậy cái gì là phú quý giả đó chính là những người rất là giàu có nhưng ngày nào cũng bận rộn đến không hở tay ra được vì vậy người giàu nhưng bận rộn chỉ là người phú quý giả chỉ là người canh giữ của cải cho con cháu mà thôi người giàu có nhưng đầu tắt mặt tối khác với người nghèo ở điểm gì điều này cũng giống như mọi người giấc mơ của họ cũng giống mọi người thời gian làm việc của họ cũng giống mọi người khi những người này qua đời tất cả tài sản để lại cũng chỉ là vô nghĩa chẳng thể chuẩn đoán cho họ điều gì đó chính là cảnh giới của nhân sinh hiện tại người giàu có có phải là tên nô lệ canh giữ tiền bạc cho con cháu mình hay không đời người nào khác gì những khán giả đang ngồi trong một sân khấu kịch đưa mắt dõi theo một vở kịch người không thể vượt lên chướng ngoại vật không thể hiểu được cuộc đời như một sàn diễn sẽ bị kéo lên sàn diễn đảm nhận một vai diễn trong vở kịch đó dành hết tâm tư của mình vào vai diễn người có thể vượt lên trên chướng ngoại vật chính là vị khán giả hiểu được những gì diễn ra trước mắt chỉ là một vở kịch người có trí tuệ tương đối khá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 Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh có nói quán tự tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách ý nghĩa của ngũ uẩn giai không là cảm thức tôi vừa nhắc tới vì ngũ uẩn giai không nên có thể độ hết thảy mọi khổ nạn hoặc có đoạn Bồ đề toát đỏa y bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại vô quái ngại cố vô hữu khủng bố viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn có nghĩa rằng khi ta nương tựa vào trí tuệ bát nhã này thì tâm ta không còn chướng ngại khi tâm không còn chướng ngại nên không còn sợ hãi tách biệt với những điên đảo mộng tưởng khi con người đặt tâm theo cái biểu tượng của sự vật chẳng thể bằng nhìn thấu chân lý từ phía sau của sự việc tôi có các gia chủ giàu có thành đạt do một đời vất vả họ thường có vài điểm chung đó là không an lòng về con cái họ hết mực lo cho con cái đầy đủ không để thu thiệt với người khác đó là do tâm của họ bị cuốn theo sự vật nếu bình tâm họ có thể nhìn thấu chân lý của việc này bản thân họ có được ngày hôm nay do sự cố gắng không ngừng nghỉ chính sự thiếu thốn vật chất thúc đẩy họ vươn lên trong một cuộc sống tốt hơn ngược lại những đứa con khi sinh ra có đầy đủ vật chất thiếu đi động lực phấn đấu Điều cản trở lớn nhất chính là những áp đặt của cha mẹ Chúng phải miễn cưỡng làm theo điều cha mẹ muốn Trong khi trong quá khứ cha mẹ làm những điều bản thân họ muốn Đó chính là góc nhìn của người khai ngộ Có như vậy mới hiểu rõ khổ nạn của con người Hết thảy đều chịu sự lừa dối của ngũ uẩn Do vậy ngọn nguồn của tất cả khổ nạn đều được tạo ra bởi sự phân biệt tốt xấu cao thấp có và không của chúng ta đối với cuộc đời này khi cha mẹ càng kỳ vọng vào con cái sẽ càng dễ thất vọng hãy trợ duyên cho chúng làm những điều chúng muốn thay vì làm những điều cha mẹ muốn Phật Pháp cũng nhấn mạnh rằng sở dĩ con người có tâm phân biệt vì họ đang phải tồn tại trong cái thế giới tốt xấu, cao thấp, có và không này có tâm phân biệt con người bắt đầu có vùng vui và khổ nạn thiền ý mang đến tư tưởng cho con người không phải vừa nói đã hiểu mà phải suy nghĩ rồi mới dần dần lĩnh hội những bậc cha mẹ đặt tâm tư quá nhiều vào con cái sẽ không thể nào rũ bỏ nỗi bất an dù chúng đã có gia đình lo lắng khi chúng sắp chào đời lo lắng khi chúng còn trẻ thơ đến tuổi 13 14 vẫn cần đến sự dạy dỗ bảo bọc của cha mẹ là điều đương nhiên sau khoảng thời gian ấy cha mẹ vẫn còn bảo bọc như lúc ban đầu sẽ khiến chúng trở nên vô cùng khó chịu thậm chí đánh mất khả năng tự lập cho sau này có thể đạt đến cảnh giới tâm không phân tướng bình đẳng người tự nhiên cảm thấy sẽ thoải mái thân tâm do vậy nếu chúng ta nói với con cái rằng cha mẹ là bình đẳng con cái sẽ thấy hết sức dễ chịu cha mẹ và con cái bình đẳng cha mẹ chẳng phải là biến thành bạn bè của con cái rồi sao và như vậy con cái có thể chúc bầu tâm sự với cha mẹ thậm chí kể tất tần tật với cha mẹ của mình thế là con cái cảm thấy tự nhiên cha mẹ thân ái hơn rất nhiều đến khi trưởng thành con cái vẫn có thể giải bài tâm sự với cha mẹ vì cha mẹ là bạn của chúng nếu cha mẹ quá nghiêm khắc con cái nhất định sẽ không thể giải bài tâm sự của mình thay vào đó là sự xa cách vì lẽ đó, đối với những bậc làm cha làm mẹ, khi con cái của chư vị đã đạt đến 13-14 tuổi, chư vị hãy đối đãi bình đẳng với con cái của mình. Khi con cái trưởng thành, phải tranh thủ duy trì mối quan hệ hài hòa cả giai đoạn sau của cuộc đời. Cha mẹ phải đảm đương vai trò là người xây dựng ý kiến cho con cái của mình khi nó gặp khó khăn. Đó chính là điều mà con cái mong đợi, không phải là sự quản giáo của cha mẹ mà là một người bạn để giải bài tâm tư nguyện vọng đến lúc ấy cha mẹ đã chuyển hóa vai trò của mình thành một người bạn của con cuộc sống khi đó mới thực sự thoải mái tự tại nếu cha mẹ cứ muốn áp đặt quyền uy của mình tăng thêm sự quản thúc của con mình nhất định sẽ không thể nào tìm được giây phút an nhàn hơn nữa cha mẹ không nên cho rằng vì mình đã từng trải sự đời nhiều nên luôn có thừa kinh nghiệm dạy bảo con cái con cái các vị đôi lần làm theo ý riêng của chúng và thất bại thế là các vị mắng tao nói mày rồi trứng đòi khôn hơn vịt hoặc là câu thế mày là bố hay tao là bố trứng mà đời khôn hơn vịt hả là con người rất cần nhiều thất bại mới dẫn đến thành công khi lọt lòng con người phải cần quá trình tập bò tập chạy tập đi Thế mà khi con trẻ đôi lần thất bại, các vị không khuyên nhủ, lại dùng lời nặng lời nhẹ tới tấp. Vì sao các vị không nhớ? Người lớn đã từng là trẻ nhỏ, nhưng trẻ nhỏ chưa từng là người lớn. Chẳng may các vị có một đứa con quá khó dạy bảo, thay vì bỏ mặt chúng, hãy dùng hơi ấm của mình trợ duyên cho chúng. 10 phần không được, chí ít cũng được 2-3 phần vì sao cha mẹ không thể nhìn nhận con gái mình cần có một quan niệm riêng và con đường riêng của chúng vì sao các bậc cha mẹ vẫn thường lấy quan điểm cũ và khái niệm riêng của mình để cưỡng ép con cái phục tùng theo mà chính bản thân cha mẹ không chắc chắn đó là quyết định chính xác nhất cho con cái hay chưa xã hội ngày nay chuyển biến rất là nhanh thế hệ ngày nay có được nguồn trí tuệ cần thiết của thời đại mà chúng đang sống Do vậy, khi cha mẹ tiếp tục áp đặt con cái làm cái này, bảo làm cái kia, không biết cùng con cái bàn bạc một cách chân thành, những bậc làm cha làm mẹ có con cái đã quá 13-14 tuổi đầu, nếu con cái thường xuyên có sự bất đồng với các vị, khiến các vị không thể gặt hái được phước huệ của con cái, ngay từ hôm nay xin chưa bị chuyển hóa bản thân thành một người bạn của con cái mình. Làm người chúng đặt niềm tin khi gặp trở ngại, khi gặp khó khăn, thậm chí tham gia vào những trò chơi, những game chúng thường chơi để có những chủ đề cùng nhau bàn tán thảo luận. Nếu một vài lần làm chưa được, hãy thực hiện cả vạn lần. Thay vào đó, bỏ ngay thói quen bảo con cái phải làm thế nào mà chuyển hóa thành bàn bạc thảo luận với con cái nên làm ra sao, chỉ dẫn chúng làm điều đó như thế nào, đưa ra giải pháp, hỏi lại ý kiến, quyền quyết định cuối cùng vẫn là ở chúng làm được như vậy các vị vừa là người bạn vừa tạo được sự tin tưởng cho con cái của mình thiền ý tôi vừa gửi đến các vị khi con người bình tâm nhìn rõ chân tướng sự việc có hay không có con cái đều là duyên cảm ơn các vị đã xem chúc các vị tâm thân an lạc